Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021, tức ngày 26 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm tý, tháng mậu tuất, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm tý hôm nay là giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn. Con giáp xung tháng mậu tuất là canh thìn, bính thìn. Một, Tử vi tuổi tý Kiếp tài xuất hiện không thích hợp để người tuổi tý tiến hành các hoạt động cầu tài, đầu tư tài chính bởi nguy cơ mất tiền của bản mệnh trong ngày khá cao. Chỉ một phút bất cẩn, cũng có thể khiến tiền mồ hôi nước mắt của bạn đổ sông đổ biển. Ngoài ra, những chú chuột cũng chớ vội tin người trong hôm nay, đặc biệt là người tuổi giáp ngọ, canh ngọ. Những lời đường mật của đối phương nếu chưa được kiểm chứng, thì rất có thể nhằm mục đích dụ dỗ bạn lọt bẫy để chiếm đoạt lợi ích mà thôi. Cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Thủy khí vượng có phần ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con giáp này, chủ yếu tập trung vào những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Bạn nên chú ý hơn đến các bữa ăn trong ngày, đừng mài việc mà bỏ bữa. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, dậu. 2. Tử vi tuổi sửu. Xem tử vi hôm nay, cục diện lục hợp mang, tới quý nhân giúp người tuổi sửu vượt qua thế bế tắc một cách dễ dàng. Nhờ vậy, những vấn đề vốn đang làm khó bạn nay sẽ tìm ra được cách giải quyết thấu đáo, công việc nhờ vậy tiến triển nhanh hơn. Lại thêm chính quan độ mệnh, bản mệnh cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tán thưởng của đồng nghiệp nhờ năng lực nổi trội, cũng như tinh thần trách nhiệm cao. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bạn trong thời gian qua. Thổ khắc thủy, mối quan hệ của mệnh chủ và nửa kia đang gặp một vài trục trặc do cái tính ương bướng, không ai chịu nhường ai của cả hai. Nếu cứ như vậy, tình cảm của hai bạn sẽ ngày càng xuất hiện nhiều vết dạn nứt khó hàn gắn hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần. Thực thần mang tới cho người tuổi Dần một ngày hanh thông với đường tài lộc vượng sắc, những chú hổ nếu theo đường kinh doanh thì càng thêm thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Con giáp này nên tiến hành những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu. Ngày thủy sinh mộc, đường tình duyên vượng sắc, con giáp này tha hồ tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nửa kia. Tình yêu của hai bạn được xây dựng trên sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau nên vô cùng bền chặt. Tuy không thể tránh khỏi những sóng gió như bất kỳ cặp đôi nào khác, nhưng sau cũng cả hai đều chung tay giải quyết khúc mắc và nắm tay nhau một lần nữa, Người độc thân cũng đừng quá sốt ruột nếu hiện tại vẫn đang lẻ bóng. Không phải bạn không đủ tốt, chỉ là duyên chưa tới thì đừng quá cưỡng cầu. Hãy cứ yêu thương và hoàn thiện bản thân, để ngày tình yêu tìm đến bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội chỉ vì chưa kịp chuẩn bị. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thìn. 4. Tử vi tuổi mão Tí mão tương hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi mão trở nên khá ngạo mạn, nói năng ngông cuồng, không kiêng nể ai cũng không quan tâm hoàn cảnh xung quanh ra sao. Bạn thậm chí sẵn sàng tranh cãi với người khác nếu thấy có bất đồng với quan điểm của bản thân. Nếu cứ giữ cái tính cách luôn xem mình là trung tâm này, bạn dễ gây mất lòng với người xung quanh. Nhất là khi thương quan, nhập cục sẽ càng gây thêm khó khăn cho những chú mèo khi những mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp khiến cho mệnh chủ không thể nào thực hiện những việc mình mong muốn. Ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên của bạn có phần khởi sắc hơn, con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Các khí từ cục diện tí thìn bán hợp, giúp cho vận trình tài lộc của người tuổi thìn trong ngày này tươi sáng hơn nhiều. Tiền bạc dồi dào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên lợi nhuận thu về ngày càng cao. Thiên quan dự báo con giáp này sẽ khá đau đầu vì bị tiểu nhân quấy phá. Có vẻ như những thành công mà bạn đạt được khiến những kẻ xấu bụng ôm lòng đố kỵ và ghen ghét, tìm cách chiếm đoạt công sức hoặc ngáng trở con đường bạn đi. Ngũ hành xung khắc, Đào hoa ảm đạm khiến đường tình duyên của những chú rồng khá bấp bênh. Đôi bên ngày càng mâu thuẫn, ở nhiều vấn đề trong cuộc sống khiến mối quan hệ luôn căng thẳng, chiến tranh lạnh liên miên nhưng cũng chẳng ai buồn phá vỡ thế cục hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Tý. 6. Tử vi tuổi Tị. Người tuổi Tị có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt thứ chủ nhật này, nhờ hưởng cát khí từ thiên tài. Bản mệnh được các thần này chỉ đường dẫn lối, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì thu nhập cũng tăng cao. Đặc biệt những chú rắn theo nghiệp làm ăn buôn bán đón lọc là không ngớt, hàng hóa bán đắt như tôm tươi. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình và tìm thấy phương hướng kinh doanh mới, đánh trúng thị trường, nhờ vậy mà lợi nhuận không ngừng tăng tới con số khủng. Thủy hỏa tương xung dự báo đường tình duyên chắc trở lận đận, các cặp đôi không ngừng tranh cãi về những chuyện không đáng. Dù sau đó hai bạn đều thấy hối hận vì phút bốc đồng, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại, tổn thương là không thể xóa bỏ, Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Tí ngọ tương xung, khiến người tuổi Ngọ phải đối mặt với những vết dạn nứt trong chuyện tình cảm. Bản mệnh luôn muốn làm mọi chuyện theo ý mình cho dù nửa kia đã can ngăn và góp ý hết lời, nhiều lần như vậy gây ra nỗi ức chế, khó chịu và nhiều nhất chính là thất vọng. Hôm nay hỷ thần ở hướng Nam, nếu muốn hàn gắn mối quan hệ hay cầu duyên, bạn có thể chọn phương hướng này để mọi chuyện thuận lợi. Ngoài ra, bạn cũng nên lắng nghe người ấy nhiều hơn, có chuyện gì cũng nên chia sẻ và bàn bạc với nhau trước khi quyết định để mối quan hệ luôn bền vững. Chính tài xuất hiện, vận trình tài lộc của con giáp này khá bình ổn, thu nhập chính vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh nhận được sự bù đắp xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhân lúc này, bạn cũng nên có kế hoạch tiết kiệm tiền bạc để dùng cho những lúc bất chắc. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 8. Tử vi tuổi mùi, Chính quan xuất hiện trong tử vi chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021 của người tuổi mùi là điểm báo thăng tiến trong vận trình sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng từ cấp trên nhờ tinh thần trách nhiệm cao. Bạn luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tốt hết mức có thể, chẳng cần ai phải thúc giục. Cũng vì thế mà bạn sẽ được cấp trên ưu ái và giao thêm cho nhiều trọng trách. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, nhưng nếu vượt qua được những trở ngại đó, thì chắc chắn thành quả sắp tới gặt hái được sẽ khiến bạn hài lòng. Trong ngày thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của những chú dê có nhiều biến động. Người độc thân dù đã gặp được người tâm đầu ý hợp, nhưng còn nhiều khoảng cách khiến hai người chưa thực sự đến với nhau, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dần. 9. Tử vi tuổi thân Có tam hợp cục che chở, người tuổi thân trong ngày hôm nay sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự như ý, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, Đào hoa nở rộ, đôi lứa yêu nhau có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa. Ngày hôm nay những chú khỉ còn may mắn được thiên ân ghé thăm, những trở ngại trong công việc trước đó chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội để tháo gỡ, bản mệnh không còn phải lo phiền nữa. Thậm chí, nhờ những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo của con giáp này mà những kế hoạch trước mắt còn có thêm đường đi mới, bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và có ý định nâng đỡ. Mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, công việc vô cùng suôn sẻ, Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, mùi. 10. Tử vi tuổi dậu. Tí dậu tương phá, nhắc nhở người tuổi dậu cần thận trọng kẻo dễ vì mâu thuẫn trong công việc mà bị trách phạt, báo công sức trước đó bị người khác cướp mất. Thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng, đừng tự gây hấn mà rước họa vào thân, bởi có nhiều chuyện đã phạm phải là không thể thay đổi. Ngũ hành tương sinh là, các thần che chở cho chuyện tình cảm của người tuổi dậu trong hôm nay. Nếu còn độc thân,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 quý nhân phù trợ, dậu, sửu. 12. Tử vi tuổi hợi Tỷ kiên mang đến cho người tuổi hợi sự quyết đoán và tự tin vào bản thân trong ngày hôm nay. Hơn ai hết, bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Hãy cứ tin vào trực giác của bản thân, kiên trì với con đường mình đã chọn, thành công không còn xa nữa. Công việc trong ngày cũng suôn sẻ chính là nhờ thế. Bản mệnh biết kiểm soát cảm xúc của bản thân và không để cho những chuyện riêng tư ảnh hưởng